Vâng, mời các bạn à, đến thăm cái à, mô hình cam à, của nhà ông Hoàng Đức Hùng ở thôn 2 Thúc Thượng, xã Tân Thành, huyện Nam Yên, tỉnh Tuyên Quang với tổng số cam VI là 150 cây và ở trên một cái dốc trên một cái, cái vườn như thế này từ quang để làm cái mô hình dùng vân sĩ và trên cái mô hình cam V2 này thì à, với cây cam này là nó được 7, à, 7 đến 8 năm tuổi rồi Đấy. và trên cây lúc này thì à, chủ vườn vẫn còn để lại cái cam chín chưa hái bởi vì vừa rồi giá nó cũng rẻ cho nên là chủ vườn đang chờ giá nên là chưa thu nhưng mà cái cam bé đã ra rất là sai rồi thì với một cái cam mà trên cây vẫn còn quả chín và lại có những cái loạt quả bé mới ra thì ta bón theo một cái công thức nào để giúp cho cái cam cái ờ, cái lứa quả bây giờ thì mình cái lứa quả thu này thì mình cũng chưa nói tới bởi vì sắp thu rồi nhưng mà để giữ được cái quả bé này và ở đây chúng tôi có thấy rằng trên cái vườn cam này nó, nó đang bị vàng lá biểu hiện cái rễ của nó rất là yếu và cái lá của nó là nó bé như là tay chuột ấy đấy lá rất xấu đến đây chưa nhỉ <clears throat> anh bảo đây lần nào chưa nhỉ chưa và cái cam này thì bây giờ nó đang ở đây theo bà con gọi là nó đang xuống xuống cấp nó bị vàng lá nghẹt dễ dễ thì à, vâng thưa ông Hoàng Đức Hùng thì ngày hôm nay là theo như là cái um, sự phối hợp với kết hợp giữa công ty Sinic Tân Phát với trung tâm hỗ trợ nông dân của tỉnh Tuyên Quang um, thì um, <clears throat> chúng tôi có đến đây để chọn cái mô hình uh, điểm này mô hình này được uh, xây dựng bởi hội nông dân của huyện nam Yên đã lựa chọn bên mình làm thì uh, quan điểm của ông là ờ, khi mà được làm mô hình này ông có phấn khởi không ạ? và vâng, quan điểm của tôi thì khi ờ, được ờ, sự lựa chọn của bên ờ, hội nông dân để làm mô hình gia đình tôi rất phấn khởi. Vâng. vâng. Và cây cam của mình hiện nay đang ở tình trạng nào? Hiện tại cây cam mình đang ở tình trạng nó bị một số bị vàng lá thôi dễ. Vâng. vâng. Đây, đã một vâng, số cành đã phải cắt chặt đấy rồi đấy đúng không? Vâng có những cành nó bị chết những cành nó nó bị vâng. nặng hơn là chặt đi rồi này vâng. nặng hơn là chặt hết và ở đây chúng tôi quan sát là cũng có một số cây là bị chết hoặc có một số cây gần chết vâng. vậy thì cái quy trình ngày hôm nay chúng ta làm thì là ờ, chúng tôi sẽ ừ, hướng dẫn trực tiếp trên vườn để cho bà con nắm được cái quy trình này cũng như là mình thực hiện để cho nó đảm bảo để cho ừ, hết cái hiện tượng vàng lá trên cái cam vâng. và đồng thời giúp cho cái cam VI này à, ờ, tới đây là nó sẽ đậu quả tức là hoa này ra rồi nhưng mà quả non đã đậu rồi nhưng mà chúng tôi cũng ờ, cũng ờ, được nghe một sự chăm trở của à, không chỉ là ông hùng mà một số bà con ở đây à, nói rằng quả nó sai chi tiết như này nhưng mà liệu cái quả này có đậu quả hay không để giúp cho cái việc mà, hạn chế cái cam vàng lá dễ cũng như là cho cái tỷ lệ cam đậu quả à, đây nó và nó chống được cái dụng quả và giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt và giữ được cái quả này cho đến tận lúc thu hoạch thì, đó là cái sứ mệnh của phân bón silic tân phát và sau đây thì mình thực hiện theo một cái quy trình bón cây trước à, đây vị bà trước khi là uh, bón thì bà nói qua về cái quy trình để cho mọi người uh, hiểu trước đã xong thì mình uh, thực hiện ạ vâng thưa bà con là để hạn chế được cái khắc phục được cái uh, tình trạng vàng lá trên cây cam uh, à, V2 nói riêng và các loại cam nói chung những dòng cây có muối nói chung thì chúng ta có một cái quy trình uh, bón và phun tưới thì ta sẽ bón cái cái phân sinic cái loại cái loại ừ, bột như thế này thì mỗi một gốc cái cam và 7 8 năm tuổi này thì ta cho một kg trên một gốc đấy một kg một gốc và cộng với cái Sinic Tân Phát này thì bà con nên bổ sung thêm cái phân chuồng đấy phân chuồng thì ở đây mình có phân chuồng hai mục thì mình bón phân chuồng hai mục mà nếu không có thì bà con có thể mua hữu cơ vi sinh hoặc là nếu như đối với cái vườn của nhà ông Hùng này thì đây là một cái mô hình mà trồng hữu cơ thì ông kết hợp giữa cái phân chuồng hoai mục là phân chuồng đã hoai mục đây đây thưa các đấy. bạn đấy phân chuồng hoai mục lại đây là phân bò à. ừ. đấy thì kết hợp với cái sinic tân phát này đấy thì hiệu quả nó rất là tốt nhưng nếu bà con không có phân chuồng hoai mục thì bà con có thể dùng kết hợp là có thể mua hữu cơ vi sinh hoặc là mình không trồng theo cây hướng hữu cơ thì mình có thể bón phân đa lượng à. và với một cái lượng phân là phân đa lượng thì bà con giảm một lửa lượng thường dùng đấy tức là đạm đơn kali hoặc NPK lửa một giảm đi một nửa lượng thường dùng kết hợp với cái xin tân phát loại này loại này hoặc là hoặc là cái loại túi 5 cân loại viên bằng hạt bằng hạt à. bón ừ, cho cam thì hiệu quả đều như nhau nhé đấy và song song với cái việc bón này thì bà con có thể dùng cái túi 300 g này thì cứ một phi 200 lít bà con có thể dùng ba cái túi này phun định kỳ cho cam tại thời điểm này mình phun thì thời điểm này mình đang còn quả thì mình cũng chưa cần phun vội nhưng mà bởi vì quan niệm của chúng tôi thì phun vào quả thì thì nó dưỡng quả rất là tốt nhưng mà chuẩn bị thu hoạch nhưng mà chuẩn bị thu hoạch thì thì tránh lãng phí tức là khách hàng ấy dạ. người ta nhìn thấy phun thì người ta người ta mặc cảm chứ còn bản thân chúng tôi mà khi đưa hướng dẫn là phun cái phân Silic vào thời thời điểm này nó bảo quản quả rất tốt nó tạo ra một cái màng sinh học nó bao bọc cái quả này nó làm cho cái quả bóng hơn to hơn thì thì thì, thì không có nhá tại vì thời điểm này nó chín rồi to hơn là không có nhưng nó bóng hơn nó mọng hơn một chút mã nó đẹp hơn nó tươi hơn và ăn nó ngọt hơn Đấy. nhưng mà bà con những người mà không chưa chưa biết chưa hiểu đến cái phần này thì nghĩ rằng là phun vào thì sẽ mặc cảm sợ là phun kích thích hoặc là phun ờ, những cái thuốc bảo vệ thực vật thì người ta mặc cảm nhưng mà về góc độ của công ty mà phun cái phân di tích cái loại này vào quả tại thời điểm này mỗi với một cái tỷ lệ tỷ tỷ lệ nước thật là loãng thì cái cam này có đẹp đấy mà nó còn có chức năng như là làm dai cuống này chống rụng này chống rụng và ăn nó ngọt hơn một chút đấy mã nó đẹp hơn đồng thời là nó làm cho những cái quả con này là nó sẽ nhanh lớn hơn và nó làm dai cuống nó chống rụng quả tốt hơn đấy thì cái này mình có thể phun định kỳ thì cứ một phi 200 lít thì ta dùng là ba túi phân này và với cái cam 7, 8 năm tuổi này thì ta có thể dùng cho khoảng độ à, 20 20 đến 30 cây mình phun lượng loạn thôi và mình trên dưới thì mình bón phân này rồi trên mình phun cái phân này thì tức là cái phân xinic này khi mà vào rễ thì nó giúp kích thích ra nhiều bộ rễ ra nhiều rễ mới ra nhiều rễ mới và tăng cường cái cái cái sự trao đổi chất để lấy dinh dưỡng từ đất từ những cái tồn dư cái lượng ví dụ như phân chuồng mình bón xuống nó cây nó chưa hết hoặc là khi mà bà con bón NPK đạm nâng kali xuống đây mà cây nó chưa hết thì khi mình bón cái Sinic vào nó sẽ giúp ra nhiều rễ là cái cái thứ nhất này cái thứ hai là nó giúp cho cái cái cái bộ rễ này nó tận thu hết những nguồn phân còn dư thừa trong đất cộng với phân Sinic giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt và như vậy là dưới thì đánh lên thì khi ta phun cái phân silic này vào xuống vào cái cái vào trên cái cây này thì ban đầu nó nó sẽ làm cho quả đẹp như là tôi vừa trình bày nhưng ừ. nó lại làm cho cái lá xanh dày to cứng bóng như trắng một lớp bỡ vậy là dưới thì đánh lên trên thì đánh xuống hiệu quả rất là tốt Đã. Dạ. đấy thì bây giờ quy trình của mình là bón một cân một cân xí lích phân phát trên một gốc và dạ. cái vân chuồng thì mỗi một cái đây, có thể cho cho nó luôn cốc trên được. Từ từ trên từ trên này thì trước. Đây. Thưa các bạn đã đây đã đã rạch quanh à, gốc đây rồi, dọn là vệ sinh gốc. mỗi một gốc là một một cân. Một cây. Và nếu như bà con mà không có cân thì nó phải hơn. Hơn tầng đấy là vừa đấy. Xúc đầy ờ. hơn một chút là được. Không được rồi. cứ một loa to đấy là là, là, là được một cân có nặng không 15 cân cũng 15 nặng cân cũng nặng mà chắc chưa không chưa được cân đâu chưa được một cân đâu cho thêm đi đó, tầm chắc phải tầm đấy mới được một cân bát này nếu may được còn tầm bảy lạng nữa rắc luôn phân chuồng ờ, ít luôn được kết hợp luôn là rắc luôn phân chuồng luôn. Ừ. Rắc luôn bên trên nó phải. Cho, cho thêm mấy xi nữa đi. Cho đủ một cân. Đủ rồi. Đủ đấy. À, vâng ờ, thưa ông nông Quang Sự thì với cái ờ, nhu cầu của thị trường hiện nay thì công ty Sidic Tân phát của chúng tôi là vừa mới cho ra đời một cái dòng phân mới là dòng phân bột thì cái dòng phân bột này nó nó có bổ sung thêm một số vi lượng và nó sẽ bốc nhanh hơn Đấy, tốt thì nó tốt cũng uh, tốt như nhau um, tốt thì nó cũng tốt như là cái phân viên kia nhưng mà cái này nó bốc nhanh hơn một chút để chúng tôi bổ sung thêm một cái nữa và nó bốc nhanh hơn cho nên là để giúp cho cây này đã thanh rồi trở thành ngon lắm sinh trưởng phát triển tốt hơn nữa à? và cho cây bốc lên hơn thì chúng tôi cho ra đời cái dòng cái bao cái cân tác này là bao 15 cân cân bột cái này mà không tốt thì thôi chứ được thôi cái dạ. quan trọng ấy là sau khi tốt rồi nó lại hạn chế được cả những cái bệnh vàng lá và đồng thời hỗ trợ cho quả nó đẹp là được Đấy, quan trọng là cái, cái hạn chế cái bệnh vàng lá kìa vâng đúng rồi hạn, hạn chế vàng lá nhưng mà à. cho, cho hai bao đến cho một bao hai ấy đi gia tăng thêm một bao nữa Đấy toàn cán bộ ờ, đang ờ, làm vườn đây ạ. Đấy nhá. của đường băng đi rộng thanh thang phân phát ờ, sử dụng phân bón ờ, Silic thì chúng tôi cũng đang muốn là bây giờ cũng đang băn khoăn là hiện nay là một số cái cây cam là bị ờ, vàng lý dễ vàng na thối dễ nhiều hả? Dễ rất là nhiều. Đấy. Cũng đang muốn là xem là công ty có dám có cam kết rằng là sử dụng phân bón Silic này thì tới đây nó có hạn chế được cái cái vàng lá thối dễ và phát triển tốt hơn không? Vâng, câu hỏi này cũng rất là hay. Nó nó là câu hỏi thường trực cho bà con ở ở Tuyên Quang nói chung và cả nước. Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung. Thì ờ, thưa ông sự là khi mà cây cam nó bị vàng lá như thế này biểu hiện ở đây là, là ông thấy là cây nó đơn cây dạ. nó lá, lá nó hơi sơ xác lá nhỏ như là, như là tai chuột và cái màu lá nó không được xanh nó không được mướt nó không được đẹp như là như là những cái cảm khỏe mạnh khác thì có nghĩa là cái bộ rễ của nó yếu vâng. vâng bộ rễ của nó thối đã đành nhưng mà ngoài cái việc thối ra thì những cái rễ khác nó đều đều yếu đều vàng và cái sự hấp thu cái thức ăn của nó kém vâng. thì cái phân đích cái vai trò nhiệm vụ của nó là kích thích ra nhiều rễ mới vâng. Đấy, tức là nó thay nó ra nhiều rễ mới để thay thế những cái rễ vàng rễ thối đi và những cái rễ, nếu như ta ví một cái rễ như một cái mồm thì nếu ta bón phân đường thì nó chỉ tạo được khoảng 10 cái mồm thì trong cùng một lúc 10 cái mồm nó ăn nó không được nhiều thì nó không ăn hết phân phân vẫn nằm đây nó chỉ ăn nó chỉ ăn được một phần thôi thì phân vẫn nằm đây thì cái cây này nó sinh trưởng phát triển rất kém nhưng dùng phân xịt thì nó sẽ tạo ra 100 cái mồm và trong cùng một lúc 100 cái mồm nó ăn thì nó sẽ tận thu hết những cái nguồn à, phân chuồng hoặc là những cái phân NPK bà con bón trong đây mà cây do dễ yếu, do bị nghẹt dễ nó chưa hấp thu được yeah. Dạ. thì lay có phân xịt thì nó sẽ hấp thu, nó sẽ thu hấp thu hết những cái nguồn dinh dưỡng đó cộng với cái dinh dưỡng của phân xịt sẽ giúp cho cây sinh trưởng phát triển khỏe. Và sau đây thì nó sẽ khoảng độ khi mà mình bón như này xong mình lại phun cho nó khoảng độ 3 4 3 đến 5 kỳ phun cái túi 300 g này. Đấy tức là cứ một phi 200 lít thì ta làm ba túi này ta phun cho khoảng độ cho khoảng độ 3 cho khoảng 70 7 50 đến 70 cây thì sau đây cây nó sẽ sinh trưởng phát triển rất khỏe Đấy. Đấy. như tôi đã trình bày ở phần đầu là quả nó sẽ căng mọng hơn ba sẽ đẹp hơn và sẽ ngọt hơn một chút đấy nhưng đồng thời là cây nó nó sinh trưởng phát triển khỏe và nó sẽ ví dụ như là cái cam này này nó cái dây giờ nó mất là nó sẽ không còn nữa những cái dây rồi nó mất trên các không còn nó sẽ làm chuyển hóa cái thân cây này nó giúp cho cái bao mạch này này ví dụ ở những cây cam bằng lá này cái cái cái cái, cái da của nó này, là nó bị khô bị vâng. khô thì khi mà mình dùng cái chất nước mình thu vào đây thì nó sẽ làm cái chuyển hóa cái cái thân này nó sẽ làm cái cái cái này nó tươi trẻ hóa không bị khô nữa nó giúp cái cái mao mạch nó dẫn truyền cái con tốt hơn và như tôi đã trình bày phần đầu là dưới mình bón phân xịt rồi trên mình lại phun cái này vào thì gọi là dưới lên trên lên xuống nó tạo ra một cái lưu dẫn hai chiều lưu dẫn hai chiều này vâng lưu dẫn hai chiều này không phải là ở cái phân nào cũng làm được mà ở tất nhiên là trong đó có nhiều dòng phân nhưng mà có cái dòng phân silic này nó làm cái lưu dẫn hai chiều cho cây tức là dưới thì nó hấp thu được dinh dưỡng dẫn truyền thức ăn mang lên nuôi thân nuôi lá nuôi quả tốt hơn nhưng mà khi phun bên này vào thì nó làm cho lá dày xanh bóng nó quang hợp sau đó oxy quang hợp tốt hơn cho nên cây khỏe hơn đấy cho, cho, cho hỏi chị là cái, uh, sử dụng cái phân bón này thì uh, trong khoảng bao nhiêu bao nhiêu thời gian thì có thể là chị có có nhìn thấy sự khác biệt vâng thì um, cái này nếu như mà mình vừa bón kết hợp mới phun phun được mà cứ 7 ngày ta làm một lần mà trong yeah. Vâng. 21 ngày hoặc trong một tháng ta làm được 3 lần yeah. Vâng. thì trong vòng khoảng 20 ngày mình đã nhìn thấy rồi yeah. Vâng. tức là giữa kỳ phun thứ nhất và kỳ phun thứ hai là À, 7 ngày ta phun một lần nhé yeah. Bây giờ ta phun lần xong 7 ngày sau ta phun lần nữa thì đến ngày thứ 20 là mình nhìn thấy cây cam nó đẹp hơn một chút rồi. Yeah. Thế nhưng muốn đẹp hẳn đẹp hẳn nữa yeah. thì và đặc biệt là với cây cam mà nó bị vàng lá như này là mình phải bổ sung thêm cái silic ừ, nước ở dạng phun yeah. Dạ. đấy dạng phun đấy Thế thì, ờ, thì sau một tháng à. mình thấy là nó sẽ à. cây nó sinh trưởng phát triển tốt hơn tốt lên nhiều một năm thì à, một năm thì mình phải là bón và phun khoảng bao nhiêu đợt ạ cái này bón thì như này thì mình bón độ khoảng hai đợt khi một năm vâng hai đợt vâng. bây giờ bón một đợt và đến tầm tháng 4, tháng 5 mình bón một đợt nữa vâng. còn phun thì mình bổ sung cho nó khoảng độ là 5 đến 7 lần 5 đến 7 lần 5 đến 7 lần nếu có điều kiện yeah. Dạ. còn nếu không có điều kiện thì mình làm cho nó khoảng 3 đến 5 lần là cây nó đã đẹp rồi yeah. Dạ. đã sinh trưởng phát triển tốt rồi yeah. Dạ. Đấy. Thế nếu mà bón như thế thì thứ nhất là giảm được công, thứ hai là cũng giảm được cả chi phí đúng không ạ? Nếu vâng. mà số lượng ít như vậy thì sẽ giảm được chi phí rất nhiều. Đúng rồi. Vâng. Bởi vì nếu mà khi mà phun cái phân này thì bà con có thể kết hợp cùng với thuốc bảo vệ thực vật phun để nó giảm công và dạ. nếu như ta chỉ dùng ờ, nếu mà dùng bình thường mà ta phun thuốc bảo vệ thực vật thì cái cái tác dụng của thuốc bảo vệ thực vật lên cây nó chỉ được 7 80 phần trăm thôi yeah. Dạ. nhưng nếu có phân silic yeah. Dạ. cái này khoa học đã chứng minh rồi nhé yeah. khoa học chứng minh rồi đấy và nếu như các bạn mà muốn ở đây muốn tìm hiểu thì các bạn có thể vào cái cái trang ờ, vào trang YouTube YouTube ấy hay còn gọi là YouTube Ờ, ở cái ờ, cái cái ờ, nói về cái vai trò của phân Silic yeah. trong việc thâm canh cây lúa thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trường Đại học Nông nghiệp Cần Thơ nói rằng à, khi mà có phân Silic thì phun chung với thuốc bảo vệ thực vật thì cái hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật nó sẽ tác dụng hơn nhiều yeah. Vâng. so với là dùng thuốc bảo vệ thực vật đơn lẻ một mình yeah. Vâng. một mình nó đấy cho nên là bà con lên bổ sung cái phân xí nước loại từ 300 g này qua trung với thuốc bảo vệ thực vật để cho cái hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật nó tốt hơn đấy ở đây chúng tôi chỉ hướng dẫn demo chủ vườn chủ vườn làm trên khoảng ờ, năm bảy cây sau đó thì chủ vườn tự làm nhé vâng. và buổi chiều nay thì em cho ba cái túi này ra vâng. cứ một phi 200 lít thì em pha với ba túi ba túi và phun cho khoảng độ 50 ờ, cây vâng. 5 đến 70 cây nhé vâng. phân loãng ra Vậy thì nó sẽ giúp cây sinh trưởng phát triển tốt hơn Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cái quy trình à, bón phân silic cho cam Tại thời điểm là cam đang có quả non ờ, Và ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 27 tháng 3 26 tháng 3 năm, Ngày 26 tháng 3 năm 2023 Và ngày âm lịch là ngày à, ừ. Hôm là ngày mùng 5 Mùng 5 tháng 3 Ờ, tháng 2 Mùng 5 tháng 2 dư năm 2023 Và trên vườn cam ở đây là đang quả thì rất là sai Đấy. Mã thì cũng tương đối là đẹp và quả con nó rất là uh, rất là sai Và để giúp cho cây cam hết cái hiện tượng bằng lá trên Thì tới đây là mình không chỉ phun một lần Mà vâng. mình phải phun khoảng độ cho nó khoảng độ thêm 3 đến 5 lần nữa vâng. để phục hồi cho cái bộ rễ cũng như là phục hồi cái hệ lá bởi vì cái cam ở đây cái lá nó đang yếu vâng. nó đang bé yếu và cái lá nó không mở lá và lá của nó mỏng mỏng và cái cái màu ờ, xanh của nó là nó hơi bị ờ, nhạt nó hơi bị vàng nó không xanh đẹp như là cam bình thường vâng. thế thì ờ, tới đây thì chủ vườn tiếp tục làm theo cái quy trình hướng dẫn của công ty vâng như vậy là chúng tôi đã hướng xong cái quy trình bón phân cho cam vàng lá tại thời điểm này và nếu như các bạn quan tâm thì hãy liên hệ với ừ. tôi là Mỹ Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 và để biết thêm những cái thông tin về phân bón Zilic thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay thiết thực hơn nữa còn nếu các bạn muốn mua cam sạch cam ngon cam hữu cơ chất lượng cao thì hãy liên hệ với ông Hoàng Đức Hùng Hoàng Đức Hùng với số điện thoại ạ số điện thoại 0976 660 895 vâng à. cam ngọt lắm cam V2 cam V2 ngọt thơm chất lượng cao và khẳng định đây là vườn cam sạch nhưng mà do quá trình canh tác thì cũng bị nó đã bị à, xuống cấp bị vàng lá thì ngày hôm nay công ty của chúng tôi có đến đây làm một cái clip này và mong rằng công công ty mong rằng gia đình ông à, sau từ chiều nay thì chúng ta cho cỏ sạch sẽ và bón phân theo đúng quy trình thì sẽ có hiệu quả cao trên uh, à, cây, cây cam này và một lần nữa thì xin à, cảm ơn ông uh, Long Quang Sự uh, với là chủ tịch hội nông dân của xã của huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Phượng chuyên viên của trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh. Cảm ơn ông tỉnh Tuyên Quang. À, của tỉnh xin lỗi các bạn của tỉnh Tuyên Quang. Ừ. Và cảm ơn ông Hoàng Đức Hùng, à, chủ vườn đã phối kết hợp với chúng tôi hoàn thành video này. Và chúng ta hãy chờ tại vì video này là um, cái ngày hôm nay chúng ta thực hiện là mới mới chỉ là công đoạn đầu. Yeah. Dạ. Còn những cái công đoạn sau yeah. Dạ. thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi và ông Hùng đề nghị là thực hiện đúng cái quy trình dạ. để mong muốn rằng đến khi chúng ta cùng nhau đánh giá tổng kết tổng kết đánh giá cái mô hình này thì ừ, nó sẽ có hiệu quả cao yeah. trên vâng. cây cam để uh, cũng uh, chúng tôi cũng mong muốn rằng uh, từ đây thì mình khi mà đã thành công rồi thì chúng ta nhân rộng ra uh, cái điểm nhân rộng ra toàn không chỉ là toàn Hàm Yên mà toàn tỉnh Tuyên Quang để cho bà con chúng ta học tập và một lần nữa thì uh, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm chúng ta cùng chào khán giả và vâng. xin Vâng. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.